Đặng Tiểu Bình còn kém tuổi bác và còn thuộc thế hệ sau chứ Mà khệnh khạng lắm đấy Ông ta đã từng thời kỳ tuyên bố là dạy cho Việt Nam một bài học mà, Để lại một cái vết nhục trong quan hệ lịch sử đấy Thế mà khi bác đi đến thăm Ông ta có, có, có, có, có tiếp đón trọng thị Có thể là còn còn thất lễ nữa cơ Đấy Không đứng dậy Để đợi bác tự đi vào phòng khách ta khó chịu lắm đấy mà kiềm chế lắm đấy bác vẫn bình thản như không bác vui vẻ bước vào phòng khách bác nói tiếng trung quốc như tiếng việt mà các đồng chí bác vỗ vai đặng tiểu bình chú có khỏe không ông ta ngạc nhiên phải đứng dậy thất xin lỗi đấy. coi như em đây mà